Tên lửa Bulava được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Loại tên lửa trong vụ bắn thử nghiệm của tàu ngầm Suvorov không có loại đầu đạn hạt nhân nhưng có tải trọng tối đa theo thiết kế. Theo Nga, tên lửa được phóng đi từ phía bắc của Bạch Hải đến một mục tiêu ở bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông. Tàu ngầm Suvorov là chiếc thứ hai thuộc lớp Borea, được trang bị hệ thống dẫn đường kỹ thuật vô tuyến, sonar, tên lửa và ngư lôi trên tiến. Nga sắp công bố bằng chứng cáo buộc Anh tham gia tấn công hạm đội Biển Đen. Đại sứ Nga tại London Andrei Kalin ngày 4 tháng 11 cho biết Nga sẽ công bố bằng chứng cáo buộc Anh tham gia các cuộc tấn công hạm đội Biển Đen của Nga trong vài giờ tới. Trả lời phỏng vấn của Sky News, ông Kalin tuyên bố Moscow đã biết về sự tham gia của các chuyên gia Anh trong việc đào tạo, chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch tấn công cơ sở tầng Nga, cũng như căn cứ của hạm đội Biển Đen. Thông tin chi tiết về cuộc tấn công cũng như thủ phạm chính gây ra cuộc tấn công mà Nga cho là Ukraine đã được Moscow chuyển giao cho Anh. Ông nói, khi phóng viên hỏi về các bằng chứng chứng minh tuyên bố của Nga, ông Kalin nói rằng bằng chứng sẽ sớm được công khai trong một vài giờ tới. Điều này có thể chưa đưa chúng ta đến một danh giới nhất định, nhưng dẫu sao chúng ta vẫn cần tránh leo thang và đây thực sự là một lời cảnh báo rằng anh đã tham gia quá sâu vào cuộc xung đột này. Ông Kalin nhấn mạnh và cho rằng tình hình đang trở nên nguy hiểm hơn. Tuyên bố của đại sứ Kalin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Nga triệu tập đại sứ Anh tại Moscow, ông Deborah Brunet, với cáo buộc anh liên quan đến vụ tấn công tàu hải quân hạm đội Biển Đen đặt tại căn cứ hải quân Sevastopol ở Crimea cuối tuần qua. Bộ này đã cảnh báo ông Brunet rằng các hành động thù địch của London có thể sẽ dẫn đến những hậu quả nguy hiểm và khó lường. Tuy nhiên, phía Anh đã bác bỏ cáo buộc nêu trên. Nga nói sẽ trả đũa Anh vì can dự vào vụ tấn công đường ống Nord Stream. Nga sẽ xem xét thực hiện các bước đi tiếp theo liên quan đến cáo buộc Hải quân Anh can dự vào vụ tấn công phá hoại tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc Nord Stream ở biển Baltic hồi cuối tháng 9. Đây là tuyên bố được phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đưa ra. Theo ông, có bằng chứng cho thấy phía Anh dính líu đến vụ tấn công phá hoại nhằm vào tầng năng lượng thiết yếu này và đây là vấn đề cần phải làm sáng tỏ can dự chuyên gia Anh trong các vụ tấn công nhằm vào đội biển đen và tuyến đường ống Nord Stream sẽ phải bị đáp trả. Không thể bỏ qua những hành động như vậy. Đương nhiên, chúng tôi sẽ xem xét những bước tiếp theo. Hãng tin TASS dẫn lời của ông Peskov. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các nguồn tin của Nga có được cho thấy rằng một đơn vị của Hải quân Anh đã tham gia vào khâu hoạch định và thực hiện cuộc tấn công nhằm vào tuyến đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 chạy qua biển Baltic. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Anh ngày 30 tháng 10 khẳng định phía Nga đưa ra những cáo buộc sai lệch nhằm làm trạch hướng dư luận đối với cuộc chiến tại Ukraine. Phương Tây đi trên dây giữa hỗ trợ Ukraine và tránh xung đột với Nga. Cho đến nay, phương Tây vẫn duy trì ranh giới mong manh giữa hỗ trợ cho Ukraine và tránh xung đột trực tiếp với Nga cũng như đảm bảo các lợi ích của mình. Tuy nhiên, liệu điều này có thể kéo dài khi tình hình leo thang? Cuộc xung đột ở Ukraine đang leo thang nguy hiểm, Ukraine đang tăng cường các cuộc tiến công và ngày càng quyết tâm đẩy lùi Nga khỏi lãnh thổ. Điện Kremlin tăng cường lực lượng ở phía đông Ukraine, dùng UAV và tên lửa tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh đang đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Kiev, đồng thời tuyên bố sẽ sát cánh với Ukraine lâu nhất có thể. Phương Tây trước làn danh mong manh cho đến nay, phương Tây vẫn duy trì ranh giới mong manh giữa hỗ trợ cho Ukraine và tránh xung đột trực tiếp với Nga, đồng thời đảm bảo các lợi ích của mình. Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố, việc hỗ trợ Ukraine phòng thủ là một ưu tiên chiến lược nhưng không phải lợi ích sống còn. Đó là lý do tại sao Mỹ dẫn đầu nỗ lực của phương Tây nhằm cung cấp cho Ukraine các phương tiện tự vệ song không trực tiếp tham gia giao tranh. Washington sẵn sàng hỗ trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine, nhưng cũng để cho Kiev tự quyết định mục tiêu và chiến lược quân sự của mình. Trên thực tế, việc Mỹ duy trì sự can dự vào xung đột ở Ukraine để phù hợp với lợi ích của mình ngày càng trở nên khó khăn hơn khi tình hình leo thang. Charles A. Caption, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Georgetown, đồng thời là một học giả cấp cao tại Hội đồng Đối ngoại cho rằng, ngay cả khi Ukraine có thể nhắm vào tất cả các mục tiêu của Nga trong một ván bài sòng phẳng thì những hành động của Kiev vốn có thể gia tăng đáng kể rủi ro leo thang, có lẽ không phải một bước đi khôn ngoan về mặt chiến lược. Để hạn chế nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO, Washington cần Kiev minh bạch hơn về các kế hoạch chiến tranh và các quan chức Mỹ cần biết nhiều hơn về cách thức tiến hành các chiến dịch tiến công của Ukraine. Chuyên gia này cũng cho rằng Ukraine từng thực hiện những chiến dịch có thể khiêu khích Nga và có nguy cơ khiến tình hình leo thang nguy hiểm. Các quan chức tình báo Mỹ tin rằng vụ đánh bom ô tô khiến nhà báo Nga Deziodu Ziner thiệt mạng hồi tháng 8 là do một số thành phần trong chính phủ Ukraine chỉ đạo thực hiện. Sau đó, vào tháng 10, một xe tải chở bom phát nổ đã gây hư hại cho một số đoạn đường trên cây cầu bắc qua eo biển cờ nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Ukraine cũng được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực Belgorod của Nga, khu vực sát biên giới được sử dụng như một địa điểm triển khai lực lượng của Moscow tới Ukraine. Cuối tuần qua, các UAV của Ukraine đã tấn công vào các tàu thuyền của hạm đội biển đen Nga ngoài khơi thành phố cảng Sevastopol ở Kazim. Mỹ dường như không được cảnh báo về vụ đánh bom ô tô và vụ tấn công cầu Kazim. Washington đã chỉ trích Kiev về vụ ám sát nhà báo Duziner và bày tỏ lo ngại những hành động như vậy có nguy cơ khiến căng thẳng leo thang, nhưng lại tác động rất ít đến tình hình chiến trường. Hồi tháng 8 năm 2022, Politico dẫn lời một quan chức giấu tên trong chính quyền, Tổng thống Mỹ Biden cho rằng Mỹ coi các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea là công bằng và nhằm mục đích tự vệ bởi phương Tây, coi việc Nga sắp nhập Crimea năm 2014 là động thái bất hợp pháp và đầy là khí gung gốc hậu còn cho hồn ngọc Nga Ukraine. Tuy nhiên, cầu Kazim là một công trình có ý nghĩa biểu tượng lớn lao với Moscow. Nga đã phản ứng trước các cuộc tấn công của Ukraine và Kazim bằng cách tiến hành hàng loạt cuộc tấn công UAV và tên lửa vào các nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine giữa bối cảnh mùa đông đang đến dần. Mỹ và đồng minh khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine tự vệ nhưng các nước này cũng nỗ lực tránh đối đầu trực tiếp với Nga khi từ chối cung cấp vũ khí tầm xa không đưa quân đội NATO vào tham chiến và từ chối đề nghị của Ukraine về việc thiết lập vùng cấm bay. Việc Ukraine tuyên bố phản công thành công cũng đặt ra câu hỏi liệu Kiev sẽ tiến xa đến đâu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như muốn đẩy lùi quân đội Nga khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, trong đó bao gồm cả Crimea và một số khu vực ở Donbass. Chúng tôi sẽ quay lại đây. Tôi không biết chính xác thời điểm đó là khi nào. Nhưng chúng tôi có kế hoạch và chúng tôi sẽ quay lại đây bởi đó là lãnh thổ và người dân của chúng tôi, Tổng thống Zelensky nhận định. Đồng thời bác bỏ bất kỳ tiến trình ngoại giao nào với Nga chừng nào Tổng thống Putin vẫn nắm quyền. Trong khi đó, Nga tuyên bố sáp nhập thêm 4 vùng ở phía đông Ukraine ngày 30 tháng 9 và khẳng định rằng những người sống trong khu vực này sẽ trở thành công dân của chúng tôi mãi mãi. Phương Tây lo ngại, Điện Kremlin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu đối mặt với bất lợi trên chiến trường. Giới quan sát cho rằng nếu Nga vượt qua làn danh này, NATO gần như chắc chắn can thiệp trực tiếp vào xung đột ở Ukraine với nguy cơ leo thang hạt nhân gia tăng. Thách thức bùa vây phương Tây Mỹ và các đồng minh cũng đang lo ngại về mối đe dọa kinh tế và chính trị khi cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài. Mặc dù phương Tây vẫn khẳng định về sự đoàn kết và cam kết hỗ trợ Ukraine, nhưng những dạn nứt trong liên minh này đang lớn dần. Lạm phát tăng cao và nguy cơ suy thoái hiện hữu có nguy cơ gây ra những tác động tiêu cực đến chính trị và xã hội của các quốc gia này. Giữa bối cảnh bầu cử giữa kỳ Mỹ sắp đến gần, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy đã có những phát ngôn gây chú ý vào tháng trước khi cho rằng đa số thành viên Đảng Cộng Hòa không tán thành việc đưa những tờ sách khống cho Ukraine. Ông Kevin McCarthy và các lãnh đạo khác trong Đảng Cộng Hòa giải thích Đảng này không tìm cách thu hẹp sự ủng hộ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga mà thay vào đó muốn tăng cường sự giám sát đối với các gói hỗ trợ của Mỹ. Dù vậy, những nhận định trên vẫn đặt ra câu hỏi về sự ủng hộ của Mỹ cho Ukraine nếu Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Trong khi đó, châu Âu cũng đang bước vào mùa đông với giá năng lượng tăng cao và nguy cơ thiếu khí đốt. Dạn nứt lớn dần trong chính phủ Đức về việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, trong khi các hóa đơn năng lượng khiến các nhà sản xuất nước này lo ngại. Pháp cũng đối mặt với các cuộc đình công và biểu tình quy mô lớn vì chi phí sinh hoạt tăng. Đã đến lúc thúc đẩy Nga và Ukraine bước vào bàn đàm phán. Theo nhà quan sát Charles A. Captain, sớm muộn thì phương Tây cũng cần thúc đẩy Ukraine và Nga vào bàn đàm phán và làm trung gian cho những nỗ lực ngoại giao để đưa xung đột đi đến hồi kết cũng như hỗ trợ sắp xếp các vấn đề về lãnh thổ. Một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine theo nhà quan sát này sẽ bao gồm hai nội dung. Thứ nhất là Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO, một mục tiêu được duy trì trong nhiều năm qua và gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ Nga. Moscow có những lo ngại an ninh hợp pháp khi NATO tiến gần đến biên giới Ukraine. Bên cạnh đó, Ukraine sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phương Tây cũng như thúc đẩy quá trình trở thành thành viên EU, đồng thời chính thức chấp nhận tình trạng trung lập. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, chính Tổng thống Zelensky cũng nhận định rằng tình trạng trung lập của Ukraine là một phần trong thỏa thuận hòa bình với Nga. Thứ hai, phần khó khăn nhất là Moscow và Kiev cần đi đến nhất trí trong việc dàn xếp về mặt lãnh thổ. Cả hai sẽ cần nhượng bộ nhau, theo đó Nga sẽ từ bỏ việc sáp nhập một khu vực rộng lớn ở phía đông Ukraine gần đây, trong khi Kiev chấp nhận có thể không giành lại toàn bộ lãnh thổ. Mặc dù những cuộc đàm phán như vậy có nguy cơ thất bại trong nỗ lực tạo ra một thỏa thuận hòa bình, nhưng việc dịch chuyển từ chiến tranh sang ngoại giao sẽ mang tới hy vọng chấm dứt thương vong và phá hủy